Hãy thử Lipton Ice Tea mới Với hương chanh tự nhiên Bổ sung vitamin C Lipton Ice Tea Sảng khoái hơn Hưng phấn hơn